hello chào tất cả anh em nhé thì nhân dịp uh, tết nguyên đán sắp đến thì uh, rất nhiều anh em đang chơi uh, bộ môn bài lá thì anh em thua tha lần nhiều mà cái số tiền của anh em nó không được uh, nhiều để đầu tư một cái món đồ mà nó tuyệt đối là 100 trăm đấy mang lại cho anh em chiến thắng là 100 trăm thì cái số tiền anh em bỏ ra thì cái sân chơi của anh em nó bé thì nó không phù hợp với anh em đấy thì uh, hôm nay mình giới thiệu cho anh em hai cái sản phẩm mà giá thành rất là rẻ mà anh em đi vào cái dân chơi anh em chơi đấy những cái ván bài riêng và hoặc là ba cây bài ca đấy hoặc phỏm anh em chơi cái ván bạc mà nó bé anh em ví dụ giao lưu vào mấy hôm tết thì anh em nên đầu tư vào những cái sản phẩm như thế nào để mang lại hiệu quả mà vừa vui xuân mà không bị thua nhiều hay là có gọi là tí lọc xuân thì anh em nên sử dụng cái dòng sản phẩm đó chính là kính ngáp tròng hình xuân mài và cái thứ hai là ví đổi vai thì ở đây mình sẽ giới thiệu cho anh em xem cái con ví đổi vai này ví đổi bài này sẽ hỗ trợ cho anh em là anh em nào mà đi chơi anh em chỉ cần cầm cái ví này đi thôi và anh em đổi trực tiếp Đấy, bài của người ta nói chung là bài nào anh em cũng đổi được anh em nhé thì anh em chỉ cần đưa cái lá bài vào như này Đấy, đưa vào như này là nó sẽ tự động hút vào anh em nhìn chưa Đấy, tự động nó sẽ hút vào và anh em muốn lấy bài ấy ra cái đấy ra thì anh em đưa cái lá bài này vào thì nó sẽ tự động nó đẩy ra như này đấy anh em nhé đấy thì đầu tiên anh em rút vào như này, đấy rút vào như này và nó sẽ đẩy ra như này đấy ok cho anh em đẩy ra như này đấy, tiếp tục này đấy rất là nhanh nhận ok anh em nhé đấy rất là ok luôn đấy thì anh em nào muốn sử dụng cái ví này thì anh em cứ alo cho mình hoặc anh em muốn lấy ví này ra thì anh em bấm một nút này nó tự bắn ra anh em nhé đấy bắn cái lá bài ra là anh em cất cái lá bài đi còn đây cái sạc này là cái chân sạc của nó đây thì anh em chỉ cần kết cắm cái sạc này vào đấy nó có hai cái sạc như này thì anh em sẽ cắm cái sạc vào như này đấy sạc vào như này và đây cái chân sạc này chân sạc Samsung thì anh em cắm cái sạc Samsung vào là được đấy và anh em sạc khi nào nó máy nó báo đầy thì sẽ nhấp nháy ở đây để báo hiệu cho anh em ở đây đấy còn anh em không sạc nữa thì anh em tháo cái này ra anh em nhét cái này vào nhét cái này vào trong ví và anh em gặp cái ví vào đấy, nó rất là ok luôn anh em nhé đấy và anh em cất cái này đi đấy để khi nào anh em không chơi thì anh em còn có cái mà sạc đấy anh em nhé đấy thì còn à, nói về cái ví đấy, nó chỉ có đơn giản vậy thôi đấy thì mẫu mã nói chung là đủ cả cho anh em nhưng mà anh em nên sử dụng cái dòng ví này cái ví đổi bài này thì anh em đi dùng đi chơi nó ok vì nó rất là gọn nhẹ và nó kín đáo nó mộc mạc mà giản dị đấy anh em đi vào anh em chơi những cái sản phẩm mà ví dài ví gấp đấy thì nó à, hơi bị à, phô trương đấy anh em nào làm mà làm lao động chân tay ấy, thì anh em sử dụng cái ví này nó hợp lý và người ta kín đáo anh em nghi ngờ đấy còn bài còn kính ấy kính thì phải đi với bài chứ không như ví anh em nhá kính là phải đi với bài thì ở đây mình có những cái sản phẩm kính áp tròng nhìn xuyên mài đây thì mình sẽ giới thiệu cho anh em qua vài cái sản phẩm bên mình đấy thì đầu tiên nói về kính thì phải có cái lớp kính áp tròng nhìn xuyên mài đây thì nó có cái hai cái lòng à, mắt kính ở đây anh em nhìn nhé anh em quan sát giúp mình đấy thì khi mà anh em chơi anh em sẽ tháo cái này ra và anh em đeo trực tiếp vào trong lòng mắt của anh em thì hoàn toàn là kín đáo và tuyệt đối anh em đi chơi anh em không cần phải lo ngại vấn đề gì khi mà người ta anh em sợ người ta phát hiện hay như nào không có anh em nhé thì anh em chơi cái này thì tuyệt đối đến kín đáo 100% để cho anh em đi chơi thôi đấy thì anh em nào mà muốn sử dụng cái sản phẩm này thì cứ comment ở phía dưới hoặc liên hệ số điện thoại mình để bên trên mình sẽ chỉ điểm cho anh em cách mà anh em dùng cái sản phẩm này như nào nó cho là hợp lý và hiệu quả một cách tối đa nhất anh em nhé khi mà anh em đã sử dụng cái kính áp tròng này thì anh em không cần phải lo ngại vấn đề gì nó sẽ hỗ trợ cho anh em đấy và anh em đeo chứ không đau nhức mắt gì cả anh em có thể đeo cả ngày cả giờ thoải mái nhé còn đây là cái gậy đỡ cái mắt kính này và cái gậy kẹp mắt kính này còn hai cái hộp này thì anh em khi nào chơi thì anh em, dùng thì anh em sẽ tách riêng biệt hai cái mắt kính này ra để mỗi bên một mắt thì khi anh em vào cái sân chơi anh em đi vào nhà vệ sinh anh em đeo cái mắt kính này vào nó tiện lợi hơn nó dễ dàng hơn khi mà anh em lấy nó ra nhé đấy còn anh em sử dụng kính này thì anh em nhẹ nhàng giúp mình đấy, tránh tình trạng lúc mà tay anh em bẩn đấy anh em dùng cái kính này vào cát vào trong mắt thì anh em sẽ cận nên là lúc dùng đấy anh em phải rửa sạch tay chân sạch sẽ anh em mới đeo vào mắt còn kính thì anh em đeo cả ngày cả giờ mãi anh em nhất thì mẫu mã ở đây thì nó mình có cái sản phẩm này sản phẩm cao cấp nhất đây thì nó là sản phẩm của Mỹ Mỹ anh em nhé ký hiệu USA anh em mua sản phẩm ở đâu cũng được nhưng mà anh em phải nên kiểm tra trước hàng trước khi nhận đấy đơn hàng của mình sẽ kiểm tra cho anh em cho anh em kiểm tra test hàng thoải mái rồi anh em mới thanh toán tiền với biêu điện nhé đấy nên là anh em yên tâm về cái chất lượng thì anh em không phải lo anh em được kiểm tra còn bài thì mình sẽ cung cấp cho anh em đây bài này là bài xanh ca còn bài nào cũng có cho anh em nhé còn còn nói chung là bài thì đủ cả cho anh em anh em lấy bao nhiêu cũng có và bao nhiêu cũng đủ bài cho anh em nhé đây thì bài thì anh em sẽ kiểm tra đây nó khác không khác vì bài thường đấy nó là làm chất liệu chuẩn 100 trăm bài thường nhé rất là kín đáo và tuyệt đối nhé mình sẽ sao chỉ bài lên này ok anh em này sao chỉ bài lên này đấy và mình sẽ đọc cho anh em xem đấy và mình sẽ soi cái qua cái lớp kính thử này cho anh em xem nhé thì mình, ở đây thì mình uh, có cái mắt kính này thì anh em về thì anh em đeo vào uh, cái camera sau của cái điện thoại như này, này. anh em lắp cái, cái mắt kính này vào như cái điện thoại này đấy thì nó anh em sẽ nhìn được nhìn được cái đấy và anh em sẽ test thử qua cái lớp uh, thì tính đấy anh em lắp cái điện thoại của anh em cái camera sau đó thì anh em bật cam lên thì anh em sẽ soi và anh em sẽ biết được và anh em sẽ nhận biết được cái cây đấy là cây gì nhá và xem đồ nó có phải chuẩn xác như thì anh nói với anh em nhé thì đây mình sẽ không để anh em đợi lâu test thử cho anh em xem này đấy anh em nhìn chơi rất là nét và nét căng luôn anh em này cây này cái sáu này anh em này sáu này là sáu tép này ok chưa anh em chuẩn xác này một ván này tiếp tục này cái này cái năm này năm này là năm tép anh em nhé năm tép này đấy đọc được cả chất nên là anh em yên tâm anh em không cần phải lo ngại vấn đề gì cái này cái bốn này tiếp tục này bốn tép này ok chứ nha, bốn tép này đấy rất là ok luôn anh em nhé tám này cái này là cái tám này tám này tám tép anh em này đấy tám tép này tiếp tục là cái bảy này cái này cái bảy tép anh em nhé bảy tép này bảy tép này ok chưa nha, tiếp tục này cái này cái ca này ca này là ca bích này anh em này chữ ca này đấy anh em nhìn chưa rất là nét luôn anh em đeo vào trong mắt của anh em cũng nét tăng như này anh em nhé đấy chữ ca thì là cái ca ok chưa anh em đấy, nó rất là đơn giản thôi và hiệu quả anh em đi chơi anh em rất là ok luôn đây là cái di này đấy anh em nhìn chưa chuẩn xác từ cm một ok cho anh em di cơ này đấy tiếp tục này cây này cây 10 anh em nhé cây 10 này là chữ thập dấu thập này dấu thập này hoặc anh em gọi là dấu cộng cũng được thập là 10 đấy còn là cộng anh em cũng nhớ là được đấy nói chung là 10 thì sẽ không ghi là số 10 đấy nó sẽ ký hiệu thành dấu cộng hoặc là chữ thập anh em tùy anh em gọi nhà gọi anh em nhé còn cây này là cây 10 cơ anh em này 10 cơ này chuẩn xác cho anh em đấy, ok tuyệt đối luôn anh em nhé cây này cây 9 này đấy, cây 9 thì nó khác với cây 6 thì để anh em nhận biết giữa 9 và 6 nó khác biệt nhau như cái cây 6 đầu tiên ấy cây 6 đầu tiên thì à, anh em xem ấy, thì cái à, cái cây đầu tiên mình đã soi anh em là cây 6 nhưng mà cây 6 và cây 9 nó rất là giống nhau nên là nếu mà người ta làm y xì như nhau thì anh em không thể nào phân biệt được đâu là 6 và đâu là 9 được em nhé đấy thì nên người ta đã tách riêng biệt đây này rồi cây 9 riêng luôn riêng thành cái móc chìa khóa như này đấy chín cơ này anh em này đấy thì nó riêng biệt cho như này thì anh em dễ nhận biết và dễ hình dung ra được cây nào đấy để kẻ anh em tránh chạm chơi anh em nhầm lẫn sai lệch đấy rất là ok luôn anh em nhé người ta tính toán hết đủ hết cho anh em rồi đây cây này cái tám này tám này tám cơ này anh em này ok chưa anh em tám cơ này đấy tiếp tục mình xoay tiếp cho anh em này cây cây bảy này thất này thất này là thất thất cơ này bảy cơ này ok chưa anh em chuẩn xác này mình có thể đọc cả bộ bài này cho anh em hết đủ hết cho anh em nhé đấy thì đây cây 6 đây nếu mà người ta làm cái 6 với cái 9 nó lộn lên như này thì anh em không thể nào phân biệt được lúc người ta cầm bài như này thì anh em không không thể phân biệt được đây là 9 hay là 6 đấy mà người ta cầm bài như này thì anh em cũng không phân biệt được đâu là 9 là 6 nên là người ta phải tách riêng biệt hẳn ra đấy lộn như này hay lộn như này cũng đều là 6 hết anh em nhé à, cây 6 hết 6 cơ này đấy để tránh tình trạng anh em nhầm lẫn giữa cây 9 và cây 6 để cho anh em đi chơi là hiệu quả nhất và tuyệt đối nhất đấy cây này cây năm này năm cơ này anh em này đấy rất là chính xác luôn anh em nhé ok này 10 mình đã soi qua đây nhìn thấy đây là biết cái này là cây 10 này dấu này dấu 10 này dấu chữ thập này anh em này đấy anh em chuẩn xác chưa đấy mình soi qua một cái mình nhận nhận biết được ngay đấy để sai như này anh em vẫn nhìn được này cái gì này đấy cái gì này rất rõ và nét luôn anh em nhé cái gì này đấy cái ad này ok chưa anh em đấy nên là anh em đi chơi anh em muốn sử dụng cái sản phẩm nào thì anh em có thể liên hệ trực tiếp cho mình hoặc anh em có thể kết kết hợp giữa kính và ví đều được anh em nhé vì ví này thì không cần phải bài nào cũng vẫn chơi được đấy còn kính thì phải đi theo bài kính thì anh em có thể đeo kính và dùng bài kính để kết hợp với ví đổi bài khi nào phán bài mà anh em cảm thấy mà đổi đổi bài ra anh em ăn được gà thì anh em sẽ đổi còn không anh em sẽ giữ lại đấy không đổi nữa để tránh tình trạng những anh những ván anh em dùng ví anh em đổi những oan được không cần thiết đấy ví dụ như những ván mà anh em đọc được bài người ta rồi bài người ta chỉ có hai điểm thôi bài anh em chỉ cần ba điểm thôi đấy thì anh em không phải đổi nữa đấy thì anh em sẽ tiện lợi hơn đấy hiệu quả hơn hoặc anh em bán nào mà bài người ta 6 điểm bài mình có 5 điểm thôi mà mình đổi ra mình sẽ được 7 điểm đấy thì mình sẽ đổi đấy thì những cái bài bán như vậy thì đổi nó phù hợp với sân chơi của anh em hơn nên là anh em đi chơi anh em hết lựa chọn cái sản phẩm làm sao cho nó hợp lý và phù hợp với anh em nhé đấy, còn bây giờ thì anh em ờ, thấy cái video của mình đưa cho anh em xem và phù hợp với sân chơi thì anh em liên hệ trực tiếp cho mình qua số điện thoại mình để bên trên mình sẽ tư vấn và làm việc cho anh em 24 trên 24 chào tất cả anh em hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo